uh, Phúc Bì, Phúc Bì ở Tôn Đông Hải Tôn Đông Hải, à. xã An Thọ, huyện An Áo, thành phố Hải Phòng Và nơi đây thầy à, Tích Nữ Trung Châu đã dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang ứng dụng trên các loại cây trồng Không chỉ là cây ăn quả mà các loại hoa, hoa to, đây, đây các bạn này đây các bạn này vâng thưa thầy một trận mưa thưa thầy là cái, cái hoa sen này, là dòng này to được như này con biết là sen nhật nhưng mà nó là dòng gì mà cánh lại đẹp này ạ thầy chả hiểu sen con âm hay sen gì sen à sen con âm ạ à? sen con âm trời ơi đẹp quá dạ, con sau này con phải xin thầy một nhánh về để cái này là hình như là gọi là sen bách tán hay sao sen này là dòng có 100 ờ, trăm cánh 100 cánh vâng à. nhiều lắm đây nhất là nó mới nở sáng về lúc vâng. sáng đẹp lắm đây ạ đây vâng. trong một chậu nhưng có rất nhiều giống sen đây còn có cả sen hồng nữa này đấy sen hồng xong lại bên kia lại còn có một dòng sen khác nữa đẹp lắm <laughs> vâng rất là đẹp như thế này và mỗi chậu như này thì thầy bón khoảng bao nhiêu phân xin Thầy cứ cho một nhúm này vào Một năm Vài, vài hôm thầy lại cho một nhúm bằng quả táo này này À đấy Thầy cứ cho chứng tỏ là nó, nó ăn không nhiều dạ. ăn không nhiều nhưng mà nó lại rất đẹp như này đấy. Trước đây mà chưa có phân xin thì Cây xem có được to này Cây ờ, là nó ra là thầy chăm xin như này Ờ, à, cây cây đã to nó mập nhỉ vâng. muối vâng. à, dài hay thầy xin mãi được một à đấy ạ à? một hột thầy, trồng cái quý để để vâng đây kể cả hoa giấy kia hoa giấy của nhà thầy đẹp rực rỡ luôn năm bây vâng. giờ về là không có nhiều hoa tầm tầm à? tết à? lúng linh của vâng đây đẹp không cho bạn này hoa to đẹp không này đây đây, đây này là một giống nhỏ lắm nhưng không được to đâu ở đây những cái bát này nhưng cái bát này cũng mẩy luôn các bạn này Đấy cho phân Silic thì nếu mà dùng phân đường thì bát không được ăn Đấy con bồng À đây Sau Sau cái sen này này hay này nhỉ nó, nó, nó, nó tả rồi Đây này À, à đây, đây, đây, đây sáng này về nó đây cái này là nó tàn rồi các bạn ạ nó tàn rồi nhưng mà vẫn đẹp bò như là mưa vâng, nó mưa là so mưa xem là dưới ao tức là cái này là cái nhị của nó này à vâng đây đây đây cái lục này to đùng lên các bạn này cái lục này to đùng này đây nó như là sen ở dưới đầm luôn đấy trồng trong chậu nhưng mà dùng phân silic à, thì à, nó lại to như là sen ngoài đầm và nó vẫn cho bát mình cho dẫu là nó cái này cho thiếu bùn nếu mà cho bùn vào bát nó to và mẩy lắm và ăn à, đây có một cái bát mẩy quá không được bé ăn còn thành ra để lấy ngọt nhá đây ở nhà cái này năm giống à ở nhà mấy kiểu này cứ thấy mà chắc đừng cái là vẽ ra đấy cái <laughs> gần già thôi phong cảnh ờ, chùa đây rất đẹp cháy kìa cháy là nắng nắng nắng mấy hôm nắng con này cháy đây này bắt đâu rồi vâng đi vào đây này các cô đi vào đây mới ngó này đây vào trong này này vào trong này quả nó mới đẹp làm sao trời ơi cái đây vâng nắng người còn cháy nắng người còn cháy lên là cây Gây mình chết đi. Vâng. Ôi quá. vâng. Các bác ờ, dự đoán cái cây này có khoảng bao nhiêu quả Các bác dự đoán đi 200 quả 200 không hết đâu, nhiều lắm Nhiều lắm cứ gọi 200 quả 200 hơn 200 rồi ừ, ờ, 200. Ôi rồi lại cây mít thì vâng. giờ mới nhiều <laughs> Cây mít kia, mít nó nằm ở dưới như là lợn Như lợn con đấy, đấy. Vâng, A Di Đà Phật ờ, xin hỏi thầy là thầy mỗi cái gốc như này thì thầy bón bao nhiêu cái phân bón xin Tân Phát Bắc Giang ạ? À, đầu tiên thì ờ, tháng 9 thầy ờ, thu hoạch xong là thầy, thầy cắt lớp xong rồi là tháng tháng 12 ấy, là thầy cho ăn phân gà. Vâng. Và thầy cho mỗi một gốc là một cân vâng. Silic Tân Phát Bắc Giang. Vâng. Sau đó thì là thầy cho uh, lân rồi thì vôi xong rồi là đến lúc mà nửa tháng sau thì bắt đầu thầy thì bơm phun cái cái gói 300 g này để vâng. phân ờ, ủ mầm hoa này. Vâng. Nên là hoa nó dài xài nó chiếu chít ra. Xài chiếu chít. Ôi thích lắm. Vâng. vâng. À, Thơm là làm năm nay là thấy nó hiệu quả, trái nó không có bị bột vâng nó chắc nó rắn chắc nó rắn chắc đấy là vì nó săn chắc lại vì gọi mọi người ra bảo đấy là thực tế luôn đấy vâng đây, đây thực tế trên vườn luôn sở, sở thị <laughs> vâng. chứ không cần phải quảng cáo nhiều vâng nhá à, thưa thầy là trước đây thì chưa dùng cái phân silic tân phát bắc giang thì cây bưởi này thế nào ạ cây bưởi này á, là nó ra nhưng cũng quả to quả bé rồi là nó nó bột trái cô vâng quả nó bột nó không có ngon không không đồng đều đúng không vâng không đồng đều vâng Thế năm nay là thí nghiệm làm thì thấy nó nó nó nó, nó, nó đẹp, nó đồng. Hiện tại là thấy nhiều quả này, quả vâng. đều này. Vâng. Vâng. Mã đẹp. Đây. Vâng. Để cô đi ra cô xem ờ, bưởi à, xem dừa ngoài này bên đi. Vâng. Đây. Đây Tên là chùa Phúc Bì An Lão Hải Phòng các bạn nhé. Đấy, đẹp lắm, đẹp long lanh luôn. Đấy, bây giờ mình đi sang để xem cái cái nhãn vâng đây cô ơi vâng cái chùm nhãn này nó nặng quá nó chui xuống đây thì mai kia mà nó to thì thì thì, thì được bao nhiêu cân vâng cái chùm này có mà phải ăn cả chục cân ạ <laughs> to chưa vâng. đây nó chui xuống dưới này nữa cả cô ơi vâng đúng đấy, rồi. ngọt đây cô ngọt đây đấy chị đấy. vạch vạch cái lá ra đúng rồi đúng rồi đúng rồi nó lấp nó, nó chui trong này nữa. vâng ui chua tay lại trồng cả cóc nữa ạ vâng vâng a di đà phật thầy mát tay quá thầy giỏi thật thầy chăm lắm vâng đây nhìn cái lá cây lá nhãn này rất là đẹp này đấy vâng lá nhãn rất đẹp quả quả đã mùa nhưng mà cái này nó chui chui nó nặng nó chui xuống dưới vâng cái này nó nặng nó chui xuống dưới này cho nên là đây nó còn giấu trong này này nó còn giấu trong này rất nhiều mít sai lúc liều luôn đâu ạ à? đi ra xem ờ, vâng dừa. Đi ra xem dừa đã. Được ạ, con đi được rồi. Vâng. Con đi rồi. tí nó mít để còn sang chăm mít. Đây. Để xem dừa đi. ui dồi Thầy à gì đã phát <laughs> cóc sai quá. <laughs> Cóc sai thế này ở rồi. Đây này. Cóc sai như này. Đấy. Tất cả cây ở đây là thầy đều dùng cái ờ, Sinicton Phát Bắc Giang hết. Vâng, vâng. Và ngày hôm nay là công ty của chúng tôi về đây để tư vấn cho một số Phật tử của thầy. Vâng. đây này Vâng. Cây, cây à, bé đây còn ba hoa này. Cây bé này mà ba hoa luôn. Vâng. Ờ, à, gì Đà Phật xin hỏi à. thầy là đây là giống dừa, dừa gì ạ? Xiêm xanh lùn. Dừa xiêm xanh lùn mà thầy trồng được mấy năm rồi ạ? Cái này mới ờ, được 24 tháng. 24 tháng mà đã chuẩn bị ra hoa rồi ạ? Hoa rồi đấy. Cũng hay quá nhỉ. Cẩn thận. Đây đây. Hoa rồi. Đây các bạn này. Ba cái lưỡi mèo này. To đùng luôn. À. Để mình để xem những cái lưỡi mèo khác nhá. Ôi rồi ôi Trời ơi Đẹp quá Đây Đây những cái lưỡi mèo to đùng đây các bạn này Chưa chưa to bằng bên này Vâng chưa chưa chưa to bằng bên này Chưa to bằng bên này Vâng ba bốn cái lưỡi mèo luôn Đấy, 5 cái 5, 5 cái 5 ờ, cái nữa ờ, Vâng vâng đây đây đây đây đây Đây đây ơ rồi ra hoa luôn rồi ra quả luôn rồi Cái bắp mê cả nét đi À vâng đúng rồi Đúng rồi trời ơi Cái gốc của nó Ờ, cây này thì bao nhiêu tháng rồi ạ? Cái này cũng chỉ 25 26 tháng thôi. À, 25 26 thế mới được. Ờ. Nó đã bẻ được bỏ được các cái bẹ dưới đâu. À, hơn 25 một tẹo thôi. Đấy. Vâng. Dùng phân Và... Vâng. silic Tân Phát Bắc Giang của cô Thanh Tân đấy. Đấy. Ra nụ đồng ra ra ra hoa đồng loạt. Ui dồi thế này nay mai sai lắm thầy nhỉ? Vâng. Trời ơi, đây này cái lưỡi mèo to đùng các bạn này. Này to đùng này. Này to này sang bên đây sang bên đây nó mới to thì cô thấy vâng cái khu này những mèo to đùng như này là báo hiệu cho trùng dừa sẽ rất to và mỗi một cây nó phải tới 5 5 cái lưỡi mèo luôn ạ. Nhưng mà hôm nay nó còn bé. Vâng, đây này. Đây này, lưỡi mèo này. Trời ơi. Đây sang bên đây. Nhìn nó bị to, bị sướng. Quan trọng là cái, này nó cả dài cả hàng mét. Đậu chứ, dùng cái phân bón này đậu lắm ạ. Này. Cái này vâng. dài cả hàng mét vâng đây đi cô đin đây cho, em cái này dài cả mét vâng đúng rồi đây đây cái lưỡi mèo này đúng là phải dài cả mét luôn đấy mà to như này này báo hiệu sẽ trùng dừa sẽ rất là to ạ. Vâng. Vâng, Ôi, trời, tuyệt vời. Tuyệt vời. tuyệt vời thầy ạ. Đây. Trời ơi. Cây nào cũng thế. À, vâng, ờ, xin hỏi thầy là ở đây thầy trồng được bao nhiêu gốc dừa? Hơn 200 cây. Vâng. Thế chiều nay mình sẽ làm một cái ờ, video hướng dẫn ờ, bón phân silic cho dừa thầy nhé. Vâng. Ôi trời ơi. Đây các bạn này Một cây gốc thì cũng không to lắm đâu Thế nhưng mà uh, Cái lưỡi mèo của nó này thế này nó một uh, gốc này nó phải được tới 5 5 cái lưỡi mèo thành lưỡi 6 cái ạ à. Mà nó lại còn ra tiếp phải không thầy? Vâng Vâng cứ lên cứ lên cứ lên à cứ ôi 18 ơi. ngày là nó ra một lưỡi mèo thế ạ à? vâng hay quá ờ, mà vâng. một năm tính ra nó phải 18 quầy Thế ạ? À? Cái giờ này ừ. nó không bỏ cỏ, còn cái giờ xem xanh buồn kia nó phải bỏ cỏ. À, bỏ cỏ có nghĩa là Tức là nó bỏ bỏ bỏ cái bẹ này nó không có ra hoa. Vâng. Vâng. Tức à. là nó ra bẹ ra bẹ không, bẹ ra bẹ không vâng. nhưng mà cái riêng cái dừa này là nó không bỏ. Vâng. Đây các bạn này. Cái lưỡi mèo cái này là bé này. Cái kia, <laughs> cái kia nó, Trời ơi, to. nó à. to, những cây có cái nó tới cả mét cơ. Trời vâng. ơi, tuyệt vời cây nào cũng vậy nhé. Vâng. Cây nào cũng thế các bạn nhé vâng. tốt quá thì à, cỏ cũng tốt luôn vâng à đúng rồi à. cái phân xịt này cỏ tốt à. lắm thầy ạ vâng cỏ cỏ, cỏ tốt đẹp trời luôn này. Này. cây bé bé kia đã ra hoa rồi vâng Đấy đúng rồi đây để cho các bạn xem cây này trước đây này <laughs> đây nó rất nhiều thế hệ bẹ chứ à thế hệ lưỡi mèo chứ không phải là là một chỗ nhá ví dụ đúng như rồi. cái bên nhỏ nhỏ kia nhá nghĩa là cứ mỗi một à, một bẹ à, một, một đứa một bẹ. tàu này là một bẹ là một lứa là mười cứ 18 ngày thì một một một bẹ Tức là một cái tàu này này dạ. là 18 ngày nó lại ra một cái tàu như thế này. Đúng rồi. Phải không ạ? Đúng rồi. Thì lại nó lại có một cái bẹ. Đúng rồi. Thế thì nay mai quả nó sẽ chịu chịp từ trên xuống dưới ở Đúng đây. Đúng rồi, nó nó, nó quay thành từ... một đống quả. Ui ôi, thế thì đẹp lắm. Trời <laughs> ơi, thì Trời đẹp ơi. lắm các bạn ơi. Cái này phải quảng cáo cho nhiều người người ta trồng vâng. vào. Đây để con sang bên này để xem vâng, cái Vâng. Các bác đang hỏi là tỷ lệ đậu quả sẽ hoa như này nhưng đậu quả thế nào? cái ờ, năm nay mới làm nhưng mà hiện tại đó thì là cây này mình chăm bón tốt là cứ muốn một ờ, cái buồng này nó ra được 15 20 quả. Thế ạ? À? 25 30 quả cũng có. Ôi rồi. Vâng. Chết chết chết, thế thì tuyệt vời. Vâng. Đấy. 25 30 quả thì mình tuyệt vời. Bơm bo. Bơm cái bo với thuốc sâu được kịp là nó đậu quả. Thế hả thầy? cô thấy vâng, cây bé tí này. Vâng, cây bé tí này. Mà mà mà quả đã đã hình thành thế này rồi sướng chưa vâng sướng này mê lắm đấy ôi trời ơi gặp thầy hôm nay con lại mong ước là con có đất để trồng dừa mê luôn đấy cô vâng đúng rồi kinh tế cao vâng đúng rồi kinh tế cao ô cái cái cái đây các bạn nhé thầy ở đây có mấy trăm gốc dừa chứ không phải là chỉ một vài cây thôi chùa thầy ờ, diện tích khá là rộng và khá là đẹp cho nên những bạn nào muốn tham quan thì về đây nhé thầy ơi thầy sang cây này tí cơ có thể cái hoa này nó gặp xuống thầy hoa nó gập xuống là nó chuẩn bị ra quả thầy cái ờ, xuống là nó cũng chắc là nó bị sâu lấm ấy, gì đấy thì là ờ, nhưng mà thường thường những cái bẹ đầu là người ta cũng bỏ thế ạ à? vâng vâng người ta chỉ ờ, đợi đến buồng thứ hai thứ ba rồi đi người ta mới lấy đúng rồi thế đây là những buồng đầu thầy cũng để đấy nhưng vâng. mà những buồng đầu là hoa đầu thường thường là người ta cắt đi vâng cắt hoa đầu và hoa thứ hai người ta cắt đi và hoa buồng thứ ba mới chính thức là người ta để người ta thu ừ, vâng với những cái gốc dừa mà thầy chăm được ừ, cái lưỡi mèo nó to và hoa nó đậu quả như thế này thì thầy đã bón cho cái bón phân bón silic tam giác Bắc Giang trên một gốc này là khoảng ờ, bao nhiêu cân ạ? Thầy bón mỗi một gốc này là thầy bón một ờ, cân phân Silic Bắc Giang cũng như là thầy bón thêm LBK. Vâng. 20 20 15. Vâng. Và thầy thầy quay mặt ra đây ạ. A Di Đà Phật. 20 20 15. Vâng thế rồi à, thầy à, phun cái gói 300 g ấy vâng 300 g ấy là thầy phun ờ, hết tất cả đồng loạt ấy, thì là thầy cũng ngạc nhiên là không nghĩ là nó ra đồng loạt hoa nó như thế này vâng cái đồng người mà người ta để giống cho mình mà người ta cũng không nghĩ là nó nhanh như thế à thế ạ à? vâng. không nghĩ không tưởng tượng nổi vâng bởi vì cái phân này nó rút ngắn cái thời gian vâng. chăm sóc thầy nó vâng. cho cái thời gian uh, thu hoạch sớm là những cái vâng. những cái bẹ đầu này nó giống như kiểu tuổi còn trẻ nhỏ nó chưa có kinh nghiệm nuôi con đúng rồi thường thường là người ta cắt cái bẹ này đi bẹ nhỏ đầu tiên là Đang cắt đi và nếu có để thì người ta chỉ để được một quả thôi chứ người ta không có để nhiều à thế ạ dạ vâng có được nhiều người ta cũng cắt bớt đi nhưng người ta cũng không để vâng và vâng. bẹ những cái bẹ này người ta phải để là với chính thức là thu nhập vâng vâng đúng rồi ờ, cây bé, những... bé này các vị nhìn lên cây bé tí đã cây bé tí tận gốc đây các bạn này vâng để tí tận gốc đi vào đỡ nắng vâng thế mà cây đã cho cái ờ, lưỡi mèo rất là nhiều và vâng. đây vâng đây, cái lưỡi mèo này đấy đây các bạn này đấy mà mới có bón một ờ, cân phân bón ờ, Silic Tân Phát Bắc Giang thôi. Khi mà chưa bón ờ, phân Silic Tân Phát Bắc Giang ấy, thì cái lá nó cứ vàng vàng đỏ đỏ. Vâng. Không hiểu lý do tại sao thế cái đầu thầy với nghiên cứu thầy thầy với vắc thử phân Silic Bắc Giang thì coi như là nó xanh trở lại. Nó xanh trở lại. Trong kiểu gì nó cũng cứ vàng lá ở dưới. Tức là trước đây chưa bón phân xịt nên nó đã vàng. nó cứ vàng. Vâng. Xanh vâng. mốt ở trên này chứ nó ở dưới này nó cứ vàng. Vâng. Nhưng mà đến bây giờ thì đồng loạt là các ừ, bạn ấy là xanh hết. Vâng. Đây là sau khi bón phân Fansinic Tân Phát Bắc Giang là xanh hết. Xanh từ dưới lên trên. Vâng, vâng đúng rồi. Đây. và Thầy cứ đứng đây để con cho các bạn nhìn thấy tổng thể một ờ, cây dừa đây các bạn này. Ừ. Và thầy có nói là trước đây là trăm kiểu gì nó cũng bị vàng lá. Vâng nó cũng bị vàng đá nó không được đẹp nhưng mà đến bây giờ là là nó xanh hết rồi xanh từ gốc đến ngọn rồi đến và ngọn. không còn tình trạng cây nào bị vàng lá phải không ạ à, không. vâng à, vâng ờ, thưa thầy thì thầy đánh giá về cái lá dừa ở đây như nào nói chung là nó xanh và nó khỏe ít vâng. sâu bệnh hơn vâng đây đây các bạn này lá này để mình vít một cái cành lá xuống nhá đây các bạn này xanh lá. nó khỏe lá nó, nó khỏe lá. lá nó đều lá đây mình có thể nhìn sang bên cạnh cũng được đấy lá rất đẹp cành vươn dài lá đẹp đấy. đấy và cái ờ, lưỡi mèo thì rất dài và cái lưỡi mèo như này thì nó sẽ hứa hẹn là ờ, uh, ờ, cho thầy một, một cái vụ bội thu bội thu vâng cái dừa này đến khi nào thì được thu hoạch cả thầy cái này mình cũng chưa biết đâu nghe người ta à. bỏ đâu hình như là hơn tháng hai tháng thì được thu Ồ thế à, sao nhanh thế nhỉ vâng nhanh lắm từ nó lúc nó ra nước mà vâng nước, nó nhanh thế ạ à? đây các bạn này cái này nó ra tua tủa luôn đấy à, vâng với cái cái dừa này thì thầy đã phun mấy lần cái túi 300 g ạ? Mới có một lần thôi. À mới có một lần thôi. Lần này là bơm nữa. Vâng. Đẹp quá. Vâng. Cái này dài cả mét đây. Đây cái cái này là dài cả mét thôi. Dài cả mét. Vâng. Cái này thì trông to chưa xưa. Vâng. Ở đây thì cái tỷ lệ mà cây sinh trưởng phát triển nó trong vườn nó có đồng đều không ạ? Thưa thầy. Đồng đều nói chung là Ờ, có 10 cây kia bên kia bị ờ, mất thì trồng lại thôi chứ còn là ra hết vâng nhất là bên ờ, cái xiêm xanh lùn bên kia nó còn thấp hơn nữa à thế ạ vâng vâng thấp hơn nữa đều là ra hết vâng thầy cứ đứng đấy cho con xin một kiểu ảnh ạ